Hello, xin chào anh chị em. Anh chị em nhà mình có nghe rõ không ạ? À? Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi livestream tối nay. Nếu chúng ta đang nghe rõ thì có thể comment uh, comment ở phần ô chat đúng không ạ? Hãy comment số 1 ở phần ô chat để chúng ta bắt đầu giao lưu trong buổi tối ngày hôm nay ạ. À. Hello, xin chào anh chị em. Nếu anh chị em có nghe rõ thì uh, hãy comment ở phần dưới ô chat ạ. À à, hôm nay chúng ta sẽ nói về xu hướng của cái đồng bạc xanh à, xu hướng của đồng bảng xanh à, trong thời gian tới nó đang diễn ra như thế nào thì thấy là đồng đô la Mỹ là một cái đồng mà nó ảnh hưởng à, với chúng ta rất là lớn đặc biệt là trong thời gian tới mình sẽ cho chúng ta biết rằng là làm nào để biết rằng là cái đồng đô la Mỹ tới đây nó có tiếp tục tăng giá hay không hay là tới đây nó sẽ như thế nào à, tại sao chúng ta cần phải biết những điều này bởi vì khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán hàng ngày chúng ta theo dõi về thị trường thì phần lớn chúng ta sẽ nghĩ rằng là thị trường nó lên nó bùng nổ theo đà hoặc là nó có những cái thông tin nào đó để chúng ta nghĩ là nó tích cực thế bây giờ hỏi anh chị em nhé đơn giản thôi để chúng ta có thể tư duy một cách ạ à, vừa rồi chúng ta thấy là rõ ràng là nếu bình thường là Vingroup mà chúng ta thấy là họ đã vay một khoản tiền rất là lớn ở Mỹ để đầu tư vào cái à, cái um, các dự án ô tô thì theo anh chị em nó là tích cực hay tiêu cực ạ đơn giản đấy ạ điều gì ạ nếu chúng ta nhìn vào cái việc mà chúng ta là bản thân Vingroup vừa rồi họ gì ạ? vay một số tiền rất là lớn à, đến 4 đến 5 tỷ USD để xây dựng một cái gì ạ xây dựng một à, cái nhà máy đó là nhà máy sản xuất ô tô điện ở Mỹ thì điều này nó có tích cực hay tiêu cực với cổ phiếu này ạ đấy chúng ta đang nhìn về góc độ nào đó để về tương lai cổ phiếu Vingroup trong thời gian tới nó như thế nào thế thì rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn những cái điều này thì chúng ta sẽ thấy là à, chúng ta cần phải hiểu là cái cái điều này nó sẽ tích cực hay tiêu cực nếu một số nhìn mà vay nợ nhưng thực tế là gì ạ một doanh nghiệp để phát triển được đúng không một doanh nghiệp để phát triển được thì cái quan trọng là nó phải gì ạ nó phải có uy tín nó mới vay được như vậy đúng không ạ cần phải có uy tín thì mới vay được và chính việc mà một cái doanh nghiệp uy tín vay được số tiền rất là lớn như vậy thì đấy để chúng ta biết rằng là đấy là những yếu tố tích cực cho cái cổ phiếu này trong cái có thể tương lai gần trong thời gian tới nhưng tuy nhiên thì gì ạ tuy nhiên những cái điều này khi nào có gì ạ nó có, nó mang lại cái tín hiệu tích cực khi nào là thời điểm chúng ta tham gia vào thì lúc đó chúng ta mới gì ạ tham gia chứ không phải bây giờ nhìn thấy tích cực chúng ta vẫn cứ tiếp tục mua vào chúng ta tham gia thì đấy chính là lý do tại sao chúng ta cần phải mua đúng thời điểm cần phải mua đúng đúng thời điểm để giúp chúng ta thành công hơn thế thì có một cái khái niệm mà các bạn sẽ nói là bùng nổ theo đà vậy nếu bùng nổ theo đà chúng ta hiểu đơn giản nó là gì ạ vậy bây giờ cái gì để tạo ra bùng nổ theo đà trong thời gian tới thì trước khi chúng ta nói về cái thị trường trong thời gian tới có lẽ là chúng ta sẽ có thể quan sát thị trường uh, tại thời điểm hiện tại nó đang có cái điều gì chúng ta cần phải biết thị trường hiện tại nó đang có điều gì những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian tới đúng không những yếu tố nào đầu tiên chúng ta có thể quan sát nếu chúng ta nhìn về thị trường có thể hôm nay hoặc là trong thời gian tới thì điều gì diễn ra nếu chúng ta quan sát về những cái biểu đồ về giá chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta thấy là cái màu xanh đang gọi là diễn ra rất là đẹp trên thị trường đúng không đây chúng ta gọi là màu xanh nhìn về thanh khoản ở thời điểm này thì chúng ta cũng thấy là nó chưa có cái thanh khoản tạo ra đột biến ở đây chúng ta có thể nhìn về góc độ thanh khoản ở góc độ nào đó thì thanh khoản đợt này bởi vì chỉ số này đã đi xuống khá là nhiều rồi thì góc độ thanh khoản này nó đây chưa phải đột biến yếu tố thứ hai chúng ta có thể nhìn trên cái biểu đồ trên biểu đồ kỹ thuật trên biểu đồ kỹ thuật thì chúng ta có thể sử dụng cái chỉ số đó là chỉ số phái sinh ở à, đây là chỉ số phái sinh ạ à. chúng ta sẽ lấy một cái khung thời gian nó lớn hơn đó khung thời gian ngày thế thì khi mà chúng ta xem cái khung thời gian ngày của chỉ số phái sinh ạ à, là chỉ số tương lai hoặc là chỉ số tương lai của vn index thì rõ ràng là ở đây là một cái vùng chúng ta gọi là vùng cản khá là lớn nếu cổ phiếu hoặc là thị trường chung có thể bứt phá qua cái vùng đỉnh này với khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì điều này nó cũng chưa khẳng định là thị trường có thể tiếp tục đi theo xu hướng tăng hay không bởi điều thứ nhất là gì ạ sau khi nó vượt qua cái đỉnh chúng ta gọi đỉnh ngắn hạn này nó cần phải có một cái thời gian kiểm tra lại nữa cần phải có thời gian để kiểm tra lại cái đỉnh này nữa trước khi đi xa hơn tuy nhiên thì cái việc mà cổ phiếu đang đi qua gặp cái vùng gì ạ à? đây là nó giảm rất sâu nó đang đi qua để nó test lại cái cái vùng chúng ta gọi là vùng kháng cự phía trên này nó có vượt qua được hay không thì đây cũng là một cái gì bài toán thực sự là khó khăn lấy lúc này với cái nhóm cổ phiếu trên thị trường bởi vì rõ ràng là dòng tiền này xác định một xu hướng tăng mạnh trong thời điểm này chưa phải là dòng tiền lớn nên gọi là bùng nổ theo đà thì đây nó không có độ tin cậy nhá ở đây góc độ nào đó thì nó chưa có độ tin cậy ở đây có một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu đơn giản như sau ạ bùng nổ theo đà là một trong những cái chiến lược không phải là cứ bùng nổ theo đà nào thành công bởi vì bùng nổ theo đà nó phải dẫn đến là cái cổ phiếu nào dẫn dắt thị trường cái nhóm nào có thể giữ được duy trì thị trường trong thời gian tới cái phân khúc nào có thể giúp cho có thể kéo được thị trường đi lên vậy nếu chúng ta đặt ra câu hỏi là bất động sản có đạt hay không thì phần lớn cổ phiếu bất động sản thời điểm này chúng ta cũng thấy là khả năng để tạo ra một xu hướng mới tạo ra một dòng tiền mới để tham gia thị trường cái điều này có lẽ là nó không được tích cực bởi vì thứ nhất là gì ạ ở đây chúng ta biết rằng là việc để ngân hàng tiếp tục cho vay bất động sản đặc biệt là những bất, động sản đầu cơ thì điều này là khó cái điều thứ hai chúng ta nói về ngân hàng vậy bây giờ ngân hàng chúng ta bị ảnh hưởng cái điều gì ạ theo các bạn ngân hàng bị ảnh hưởng điều gì ạ chúng ta sẽ quay trở lại một cái biểu đồ đó là biểu đồ về à, biểu đồ về xu hướng của đồng đô la vậy xu hướng của đồng đô la nó đang ở đâu ạ vậy chúng ta xem là xu hướng của đồng đô la bây chúng quay trở lại xu hướng của đồng đồng đô la nó đang diễn ra như thế nào ở đây là cái biểu đồ của đồng đô la thế thì nếu chúng ta quan sát đồng đô la trong thời gian tới để xem là cái xu hướng của nó nó đang diễn ra như thế nào ở đây chúng ta xem là cái biểu đồ của đồng đô la đây là vàng trên đô la chỉ xu hướng của đô la đấy ạ xu hướng đồng bảng xanh chúng ta kiểm tra lại để chúng ta biết rằng là ở ờ, về cơ bản chúng ta thấy là nếu mà đô la chỉ nhìn vào đây thì chúng ta sẽ biết rằng là xu hướng đô la như thế nào đầu tiên chúng ta thấy là vàng trên đô la Vậy đô la đang có xu hướng gì ạ? Theo các bạn đô la đang có xu hướng gì ạ? Nhìn về giá vàng thì chúng biết rằng là vàng đang bị gì ạ? Có khả năng tủng gì ạ? Tiếp tục thủng đáy này. Khả năng tiếp tục thủng cái đáy này. Nếu trong trường hợp chúng ta thấy là đô la mạnh đi. Nếu đô la mạnh lên thì cái việc khả năng thủng cái đáy mà chúng ta gọi là cái vùng hỗ trợ này là khá lớn. Và nếu quan sát ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng khi mà cổ phiếu giảm giá vàng đang có xu hướng bị gì ạ à? vỡ kênh với khối lượng lớn như này thì khả năng gì ạ à? thủng cái gì ạ à? thủng cái vùng hỗ trợ này là rất là cao khi mà khả năng thủng vùng hỗ trợ này rất là cao nó cho chúng ta thấy rằng là cái đồng đô la đang có xu hướng mạnh lên đấy là góc độ mà chúng ta gọi là nhìn về biểu đồ vàng trên đô la là chúng ta thấy là uh, cơ bản là chúng ta thấy đô la đang có những yếu tố không tích cực còn nếu chúng ta có thể vào để chúng ta kiểm tra xem là thực tế đồng đô la nó đang mạnh hay yếu ạ thì khi mà chúng ta xem biểu đồ biểu đồ của đồng vàng xanh đây chúng ta gọi là biểu đồ bằng vàng xanh tức là đồng đô la mỹ thì chúng ta sẽ xem nó có cái điều gì ạ đồng USD ạ USD chúng ta sẽ xem đợi biểu đồ của đồng USD biểu đồ của để chúng ta sẽ biết rằng là cái giá cái biểu đồ của nó đang như nào Đây. Thế khi nếu chúng ta nhìn về cái biểu đồ xu hướng của USD thì chúng ta sẽ có thể dự đoán được cái lạm phát nó đạt đỉnh hay chưa thế thì nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó trong thời điểm ngắn như này đây chúng ta gọi là đây là USD trên Việt Nam ạ xu hướng của đồng chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta cần phải biết cái điều này để chúng ta có thể dự đoán được cái xu hướng của đồng USD Ok. <clears throat> Thế thì nếu chúng ta à, chúng ta có thể các bạn vào kiểm tra lại thì xu hướng của đồng USD nó đang là xu hướng có thể là tiếp tục đi lên trong thời gian tới ạ. Vậy nếu trong trường hợp xu hướng của đồng USD tiếp tục đi lên trong thời gian tới thì chúng ta nhìn về lạm phát thì chúng ta thấy là chính phủ chính phủ Mỹ đang có thể kiểm soát lạm phát tốt hay là kiểm soát lạm phát xấu ạ. Nếu chúng ta hiểu về điều này thì chúng ta hiểu đơn giản là dù là chúng ta không biết thông tin là chính phủ Mỹ đang làm điều gì cho gì ạ à, cho nền kinh tế Mỹ nhưng khi mà chúng ta thấy là rõ ràng là khi mà tăng lãi suất thì khi mà tăng lãi suất mà đồng USD có xu tăng thì có khả năng là gì ạ à, dòng tiền lớn hoặc là có một cái lượng tiền nào đó đang được rút ra được rút ra khỏi thị trường nên đây là cách mà chúng ta thấy là chúng ta quan sát đồng USD đang xu tăng khi mà đồng USD có xu tăng thì chúng ta gọi là trong giai đoạn đó chúng ta gọi là chạy nước rút mà khi nó chạy nước rút thì đến một thời điểm đó nó đạt đỉnh và đấy chính gọi là đỉnh lạm phát à, cái điều này cũng sẽ phân tích chúng ta ở một cái video nào đó ở trong thời gian gần tới bởi vì trong nay thì chúng ta không có cái thời gian để chúng ta uh, phân tích chi tiết về cái đồng bạc xanh và xu hướng của nó trong thời gian tới để chúng ta dự đoán là lạm phát Mỹ thời điểm nào là đỉnh nên ở đây chúng ta thấy là việc để cho biết là lạm phát Mỹ thời điểm là đỉnh nó cực kỳ quan trọng bởi vì tác động ngược lại đến nền kinh tế Việt Nam chúng ta thứ nhất là đồng USD nó đang tăng thì điều gì chúng ta đang bất lợi gì ạ đầu tiên chúng ta phải bất lợi đó là gì ạ nợ công chúng ta khi mà trả cho gì ạ khi mà chúng ta vay nước ngoài mà chúng ta phải trả đồng đồng USD thì nó là ảnh hưởng đến gì ạ ảnh hưởng đến cái nợ công chúng ta chúng ta cần phải gì ạ trả nợ với số, số tiền nhiều hơn cái điều thứ hai là chúng ta có thể thấy rằng là nếu đồng USD nó tiếp tục tăng như vậy thì điều gì diễn ra đồng USD tiếp tục tăng như vậy thì điều diễn ra đó là gì ạ nhiều khả năng nếu mà chính phủ mà gì ạ một là phải bơm bơm bán USD ra bán USD để làm gì ạ bán USD để làm cho cái tỷ giá chúng ta nó ở trạng thái cân bằng nhưng khi USD nó tăng rất mạnh mà bây giờ chúng ta thấy là nếu chúng ta tiếp tục phá giá mạnh hơn thì điều diễn ra thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải một là tăng lãi suất khi mà tăng lãi suất thì rõ ràng nó không tốt cho gì ạ không tốt cho cái cái những cái cổ phiếu nó liên quan gì ạ không nó những cái lĩnh vực liên quan đến cổ phiếu bởi vì lúc này giá đúng không? xuất khẩu chúng ta thấy là xuất khẩu thì hưởng lợi nhưng nhập khẩu là chúng ta đang gì? bất lợi rất là lớn thì nó làm cho hàng hóa chúng ta gọi là nhập khẩu nó gia tăng và đấy chính là nó ảnh hưởng lạm phát doanh nghiệp vay thì nó rõ gì ạ à? vay thì chắc chắn là chi phí cao hơn nhưng tuy nhiên cái việc mở rộng sản xuất nó sẽ bị ảnh ảnh hưởng và thứ hai là chúng ta xuất khẩu sang nước ngoài nó sẽ cái nhu cầu của người dân sẽ bị giảm đáng kể nên đây là lý do chúng ta hiểu đơn giản là tại thời điểm này nếu mà tổ chức họ tham gia thị trường hoặc là có thu gom thị trường thì điều mà chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ để tạo ra một dòng tiền lớn tạo ra một dòng tiền lớn ngay trong thời điểm này đó là điều có thể rất khó thể xảy ra tức cái điều mà để xảy ra có một dòng tiền lớn tham gia vào lúc này đó là cái điều mà cái xác suất để diễn ra nó không nhiều như chúng ta tưởng đâu ạ nên chính vậy thì chúng ta thấy là chúng ta thấy điều gì ạ nếu chính như vậy thì việc mà chúng ta hiểu rõ rằng là thị trường chúng ta thị, thị trường chúng ta trong cái lúc mà chúng ta nhìn quan sát ở trên cái chỉ số khác nhau như chỉ số phái sinh chúng ta thấy là nếu cái quá trình phái sinh nó kéo lên và một cùng cản rất là lớn đây khả năng vượt thoát ở vùng này là khá là thấp hoặc là chúng ta nhìn thấy những cái biểu đồ như chỉ số vn 30 ở trên cái biểu đồ gì ạ trên cái biểu đồ chúng ta gọi là biểu đồ về à, một giờ thì chúng ta thấy là ở phía trước này là chúng ta có những cái cản rất là lớn và quá trình đi lên ở đây chúng ta cũng thấy là chưa đủ đảm bảo cho chúng ta là cái sự xác nhận có độ ổn định cao trong thời gian ngắn chứ là trong tuần tuần này hoặc là trong tuần sau thì rõ ràng xu hướng đi lên nó chưa cho chúng ta cái độ tin cậy chúng ta trên biểu đồ ngày thì chúng ta cũng tương tự như vậy ở đây chúng ta hiểu đơn giản là mỗi một quá trình đi xuống thì có đợt hồi phục mạnh hơn sau đó quá trình đi xuống tiếp thì nó có những cái đợt hồi phục tiếp và ở đây chúng ta thấy là trong quá trình test đáy lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba này nó test đáy nhưng quá trình hồi phục này nó chưa đảm bảo cái độ tin cậy cho chúng ta vậy khi mà mọi thứ nó chưa đảm bảo cái độ tin cậy với chúng ta thì điều gì diễn ra mọi thứ chưa đảm bảo với chúng ta chưa đủ tạo ra cái độ tin cậy chúng ta thì rõ ràng là gì ạ việc bảo toàn vốn là một trong những chiến lược thông minh thời điểm này các bạn thấy rằng là nếu chúng ta đầu tư chứng khoán mà chúng ta chỉ tập trung vào việc mà nắm giữ cổ phiếu mà chúng ta không biết rằng là thị trường có thể tăng chúng ta được bao nhiêu ạ? À? 5 hoặc 10% lợi nhuận. Trong khi đó khi mà thị trường nó bị điều chỉnh, nó có thể khiến chúng ta mất một khoản tiền khá là lớn. Nên ở đây cái chiến lược thời điểm này là chiến lược gì ạ? Giữ tiền mặt. Tiền mặt là vua thời điểm này. Nếu các bạn nào đầu tư dù là nhỏ hay là lớn thì cái việc mà chúng ta nên giữ một khoản tiền mặt đủ lớn để làm cho chúng ta gì ạ có cái độ ổn định về tâm lý có ổn định về gì ạ về tinh thần để tới đây khi thị trường bước vào một sóng hồi chúng ta sẽ có cơ hội để đầu tư tốt hơn ạ à. hello vậy theo bạn các bạn có câu hỏi gì không ạ nếu các bạn có câu hỏi nào có thể comment phía dưới ạ vậy ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta nói về kinh tế vĩ mô chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là một là tỷ giá tác động như thế nào lạm phát trong thời gian tới khi mà tỷ giá gia tăng chúng ta thấy là nợ công đúng không nợ công chúng ta phải trả nhiều hơn khi tỷ giá gia tăng đặc biệt là những cái mặt hàng xuất nhập khẩu khi mặt hàng xuất nhập khẩu chúng ta xuất sang Mỹ bởi vì nước Mỹ là nước mà tiêu thụ một lượng tiền hàng rất lớn và lúc đó chúng ta thấy là người dân thì có xu hướng là gì ạ à? xu hướng là giảm mua sắm nên chúng ta gọi là xuất khẩu sẽ có thể ảnh hưởng nhất định cái điều thứ hai nữa là gì ạ à? chúng ta nhập khẩu vào thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là giá cả sẽ leo thang rất nhiều nhưng cái quan trọng mà chúng ta có thể đấy là nếu lạm phát tiếp tục gia tăng hoặc là nếu đồng USD tiếp tục gia tăng trong thời gian ngắn thì cái việc mà nhà đầu tư nước ngoài họ có đổ thêm tiền vào để đầu tư hay không ạ họ có đổ thêm tiền vào đầu tư hay không ạ nên ở đây chúng ta hiểu rằng là cái việc đổ thêm tiền vào một số lượng lớn để đầu tư lúc này với họ là một cái việc làm nó không mang tính chất bởi vì việc mà giữ tiền USD của các quỹ lớn là một trong những chiến lược quan trọng thời điểm này vậy khi họ sử dụng chiến lược quan trọng thời điểm này thì rõ ràng là chúng ta chúng ta gì ạ chúng ta sẽ hiểu đơn giản là nó ảnh hưởng đến chúng ta nếu chúng ta là nhà đầu tư thành công chúng ta muốn kiếm có một khoản lợi nhuận lớn thì cái việc cái tố chất quan trọng nhất của một nhà đầu tư đó là giữ tiền mặt khi giữ tiền mặt chúng ta có gì ạ à? đầu tiên chúng ta có một cái gì ạ à? cái tâm lý thoải mái để đợi thị trường bước vào một chu kỳ tăng thị trường bước vào những sóng hồi chúng ta có cơ hội để đầu tư tốt hơn nếu chúng ta có thể quay trở lại những năm 2013 14 hoặc là thậm chí là những năm 2015 thì chúng ta hiểu đơn giản là mỗi một chu kỳ điều chỉnh thị trường nó luôn luôn có một hoặc hai sóng hồi tuy nhiên ở trong những dạng nhất định nào đó thì chúng ta thấy là để kiếm được lợi nhuận lớn trong cái khoản những cái sóng hồi đó nó không không đạt như kỳ vọng chúng ta nếu chúng ta lại tiếp tục mua bắt đáy đầu tư tham gia thị trường một cách gì ạ à, không rõ ràng thì chúng ta có thể gặp rất nhiều cái rủi ro khiến chúng ta gì ạ à, mất vốn tuy nhiên thì gì ạ à, nếu việc chúng ta kiên nhẫn đợi chờ giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách thị trường vận động như nào thì trong một vài ngày nữa Dũng sẽ chia sẻ chúng ta cách làm sao để biết là khi nào thị trường tạo đáy cách làm sao để chúng ta hiểu rõ rằng là những cái đỉnh của thị trường những cái đỉnh của đồng bạc xanh nó sẽ diễn ra như thế nào để chúng ta biết rằng là thời điểm đó có thể đồng bạc xanh nó tạo đỉnh và đấy chính là cái lý do chúng ta biết rằng là chứng lạm phát Mỹ có thể kết thúc khi mà đồng bạc xanh tạo đỉnh nhưng bây giờ nếu chúng ta chưa biết điều này mà chúng ta cứ dự đoán để chúng ta mua thì điều gì diễn ra chúng ta chưa biết cái điều gì cả bản thân là các chuyên gia bản thân bất cứ ai thôi thời điểm này nếu chúng ta bảo thị trường tăng hoặc thị trường giảm thì chúng ta gọi là quá sớm bởi vì lúc này giữa tăng và giảm gần như là nó không rõ ràng nên về xu hướng giảm mà nó giảm tiếp thì nó gãy kênh mà chúng ta bị thua lỗ rất nặng còn xu hướng tăng thì thực tế cái bùng nổ theo đà hoặc là tạo ra những cơn sóng thần thời điểm này nó không có nhiều yếu tố khách quan bởi vì chúng ta biết rằng là dòng tiền lớn có thể kéo cổ phiếu lên để bán được nhiều hơn chứ không phải là kéo cổ phiếu để giúp cho xu hướng thị trường bắt đầu tăng trong xu hướng tới ạ. Thì vấn đề ở đây là gì ạ? Cái gì tạo ra cái gì? mà đặt câu hỏi là cái gì tạo ra cái gì vậy câu chuyện ở đây là chúng ta đang kiếm bao nhiêu phần trăm một năm nếu chúng ta chưa kiếm được 50 phần trăm một năm trong những cái năm gì ạ vừa rồi nếu năm 2020 năm 2021 việc mà chúng ta không có một khoảng lợi nhuận đủ lớn và chúng ta không được có cái sự kiên nhẫn để đứng ngoài năm 2022 thì điều gì diễn ra bạn có thể kiếm được 300 phần trăm 500 phần trăm nhưng việc mà mua bán thiếu thời điểm thiếu tinh tế chúng ta phải trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư của mình à, Dũng mong rằng là sau những buổi video này à, các bạn sẽ nhận được một bài học nào đó ở đây Dũng tổng kết để các bạn có thể nắm rõ được đặc biệt là các bạn vào sau cái điều đầu tiên đó là gì ạ dù là thị trường có sự hồi phục với chúng ta gọi là những cái tín hiệu xanh ngát và cái điều này nó diễn ra rất là nhiều lần rồi ạ có thể hồi phục một ngày hai ngày thậm chí ba ngày tuy nhiên nếu các bạn mua cổ phiếu không biết là các bạn có kiếm được lợi nhuận hay không cái điều này có lẽ là không dám chắc chắn bởi vì thực tế là gì ạ à? những cái cổ phiếu để đạt được lợi nhuận trong loại này nó rất là thấp tuy nhiên thì ạ à, nếu thị trường mà không may nó bị đợt điều chỉnh giảm mạnh thì thường là thị trường trong thời điểm này nó đi giảm rất là sâu nên chính vì vậy được thì bạn được không biết là bao nhiêu nhưng mất chúng ta mất rất là nhiều bởi vì lý do là khi mà thị trường lên á, thời điểm này nó có rất nhiều các yếu tố có thể tác động ngược lại đến thị trường dù là có thể những thông tin tích cực yếu tố thứ nhất là tỷ giá khi mà tỷ giá tiếp tục leo thang thì vấn đề của chúng ta nó không phụ thuộc vào nền kinh tế của chúng ta mà nó phụ thuộc vào nền kinh tế nó phụ thuộc vào đồng đô la mỹ nó phụ thuộc vào gì ạ à? nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài nên rõ ràng là tác động ngược lại từ yếu tố bên ngoài chúng ta không thể kiểm soát được nên khi mà việc mà chúng ta cần phải bán USD ra nó làm cho cái dự trữ ngoại hối chúng ta nó bắt đầu mỏng đi thì đây cũng là nó ảnh hưởng đến nền kinh tế chúng ta cái điều thứ hai là gì ạ nếu trong trường hợp mà gì ạ khi mà cái đồng USD tiếp tăng thì chúng ta cần phải là trả một khoản gì ạ tiền lớn hơn và chúng ta nợ công đặc biệt là các doanh nghiệp có gì ạ yếu tố vay nước ngoài các hiểu không? những doanh nghiệp nào vay nước ngoài đặc biệt bằng USD thì nó đều bị ảnh hưởng rất là lớn cái điều thứ ba các bạn có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ rõ ràng là khi mà lạm phát ở nước Mỹ, châu Âu ngày lớn thì cái việc nhu cầu chi tiêu của họ bắt đầu giảm xuống và đây nó cũng bị ảnh hưởng trực tiếp đến gì ạ? À? Đến cái xuất khẩu chúng ta. Nên mọi thứ chúng ta cần phải quan sát xem là những cái thông tin tích cực diễn ra thị trường, những cái thông tin mà chúng ta thấy là nó mang yếu tố hỗ trợ thị trường mà trong trường hợp mà cổ phiếu không lên thì đó là đó là gì ạ? À? Thông tin tích cực mà thị trường không lên thì đó là những yếu tố mang tính là tiêu cực. Ngược lại khi mà khi thị trường đang có xu hướng giảm mà thông tin tiêu cực nó giảm mạnh hơn thì đấy cũng là một trong lý do chúng ta cần phải quan sát những cái yếu tố thứ hai mà các bạn cần phải hiểu rõ rằng là nếu thông tin tích cực mà thị trường giảm nhật thông tin tích cực mà thị trường vẫn giảm thì điều này nó khiến cho chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường rất là nhiều nên chính vì vậy chúng ta hãy giữ tiền mặt và tiền mặt chính là vua của lúc này một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn à, Dũng đã hứa với các bạn là buổi tối hôm nay là Dũng muốn chia sẻ đó là cách để chúng ta nhìn vào cái đồng bạc xanh để chúng ta biết rằng là lạm phát Mỹ đã đạt đỉnh hay chưa nhưng mà nãy Dũng quan sát thì cái việc mà để biết ngay quan sát trong tuần này trong tháng tới để biết rằng là lạm phát Mỹ đạt đỉnh hay chưa thì về cơ bản là chưa bởi vì nó vẫn đang trong quá trình chạy nước rút nó đang vẫn trong quá trình tăng tốc ok ạ và phần cuối thì à, bạn nào đang ở Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh à, xung quanh Hồ Chí Minh Dũng có một chương trình đặc biệt diễn ra ở Hồ Chí Minh vào ngày à, vào đầu tháng 8 vào đầu tháng 8 mùng 6 mùng 7 vào đầu tháng 8 có thể mùng 6 mùng 7 đầu tháng 8 thì khi các bạn nào đăng ký vào cái chương trình này thì đây là chương trình rất đặc biệt bởi vì đầu tiên là giúp chúng ta học được những trải nghiệm